À, sau đây tôi sẽ trình xin trình bày một cái phương án à, tổ chức cái, cái hệ thống lớp học cho một cái trường. Đầu tiên là tôi đã có danh sách toàn bộ tài khoản giáo viên à, trong trường à, như sau. Ví dụ một cái trường A như này thì có các giáo viên như này đã được cấp tài khoản. À, và toàn bộ học sinh trong trường đây. toàn bộ học sinh trong trường như sau thế thì um, trong cái giáo viên này à, ta sẽ giao cho một à, giáo viên sẽ tạo ra à, tất cả những cái lớp học trong trường ví dụ như ở đây là tôi sẽ sử dụng giáo viên là toán đi sẽ phải là tạo nhờ tất cả những cái lớp học từ à, <clears throat> à tất cả những cái lớp học từ lớp 1 cho đến à, lớp 7 lớp à, lớp 1 cho đến lớp 7 thế thì đầu tiên tôi sẽ mở cái ờ, giáo viên toán này lên và đăng nhập tài khoản giáo viên toán lần đầu tiên uh, phải kích hoạt tôi thực hiện cái thao tác tăng nhập. Thế thì uh, trong lớp là có từ uh, uh, lớp A1 đến lớp A7 thì ta sẽ tạo nhóm ta tạo ra lớp từ lớp lớp 1 thì có hai lớp là a 1 một 1A1 ta thêm vào đây A11 và tí nữa tôi sẽ thêm học viên vào sau lớp 1A1 này. tiếp tục ta sẽ thêm lớp 1A2 ta sẽ thêm cái lớp 1A2 vào đây lớp 1 A 2 A1 hi, hi. và à, này. mỗi khối à, mỗi một ờ, khối thì sẽ có hai lớp tiếp tục là lớp 4A1 à, cho đến lớp 7A1 lớp 5A1 them 6 a à. và lớp cuối cùng đấy là lớp 7A1 giả sử đây là toàn bộ số lớp trong trường Thế tuy nhiên là chỗ này ta thấy là nếu để giao diện trình bày này sẽ rất là khó do tôi sẽ trình bày lại cái ờ, tôi vào cài đặt tôi chọn là giao diện dưới dạng là à, chưa kịp cập nhật nếu cập nhật thì ta sẽ xem dưới dạng là layout thì sẽ rất là dễ đây là ta chưa kịp cập nhật đây là như vậy đây là số lớp thế bây giờ đối với lớp 1 là A1 tôi sẽ thêm là thành viên ví dụ như là à, lớp 3 lớp A11 tôi sẽ thêm vào bên trong à, của cái lớp A1 này thêm thành viên này lớp A11 lớp A12 như vậy tôi có hai học sinh đã được thêm vào lớp thế bây giờ đối với giáo viên thì à, ta sẽ thêm sau <clears throat> thêm tương tự vậy lớp 2A1 tôi cũng thêm thành viên và thêm hết sinh viên à học sinh trong lớp vào lớp 2A1 A21 rồi đây là lớp 2 lớp A à. hai hai đây là hai học sinh lớp hai tôi thêm vào này như vậy là tôi đã có lần lượt ta sẽ thêm vào à, cho đầy đủ à, các sinh viên à, học sinh trong lớp bây giờ đối với ờ, các môn bây giờ tôi sẽ mở mở cái lớp 1 ra A1 ra tôi sẽ bắt đầu thêm các môn bằng cách là thêm kênh tôi thêm kênh này hay là toán này Đấy, toán này thêm môn toán này tiếp tục tôi thêm môn lý thêm hóa thêm sinh thêm tiếp toán ly hóa sinh này văn này sự thêm địa rồi vân vân ở đây ví dụ tôi à, chỉ thêm à, bằng này thôi thế thì sau khi thêm xong như này thì đây là giáo viên là đang là giáo viên mà được phụ trách là thêm các uh, thiết lập những cái ờ, lớp học rồi môn học và thêm học sinh vào lớp thêm giáo viên vào lớp bây giờ đối với lớp A1 này thì đối với môn toán thì tôi thêm uh, thêm giáo viên môn toán vào đây viên toán à, à tôi xem xem là giáo viên toán à, giáo viên toán đang được tạo ở đây rồi thì đương nhiên là giáo viên toán đã có rồi giáo viên uh, toán lý giáo viên hóa viên sinh thống viên văn giáo viên sở văn sử giáo viên địa à, toán lý hóa sinh văn sử địa Đấy, như vậy ví dụ như này ờ, lần lượt ta phải thêm hết các môn ờ, giáo viên dạy ờ, lớp 1 vào đây ta kích vào nút thêm kích vào nút đóng như vậy lớp trong lớp 1 này ta xem ở đây là sẽ có là giáo viên là có bằng này giáo viên giảng dạy và có bằng này là học sinh ví dụ có hai học sinh lớp A1 tương tự vậy ta cũng thêm vào lớp A12 lớp A21 rồi lớp 2 A2 rồi ta thêm lần lượt thế bây giờ tôi sẽ um, sau khi tạo xong như này sau khi tạo xong như này tôi sẽ sử dụng học sinh lớp A1 này tôi vào tôi xem thì tôi sẽ mở một cái trình duyệt khác này tôi sẽ sử dụng thêm một cái trình duyệt khác thì microsoft.com với vai trò là học sinh số 1 <clears throat> đây lớp à, A1 vừa được thêm vào bây giờ tôi sẽ vào đóng vai trò là học sinh số 1 tới mật khẩu đây lần đăng nhập đầu tiên thì học sinh cũng phải thay đổi mật khẩu đây là học sinh tại giao diện của học sinh sẽ hiển thị luôn tất cả môn học trong à, trong lớp tất cả các môn đây là giao diện của học sinh đây là giao diện của học sinh đây là giao diện của à, đầu tiên đây à, là cái chỗ giao diện mà tạo của toàn bộ là à, giáo viên mà được giao cái nhiệm vụ là quản lý tạo cái lớp học và môn học và cái thứ hai đây chính là giao diện của học sinh lớp 1A1 khi vào sẽ có những cái môn như thế này thế bây giờ tôi tiếp tục tôi thử xem cái giáo viên mà được phân là dạy lớp 1A1 mà đã đưa vào ấy, thì xem xem như thế nào tôi vào cái ờ, một cái trình duyệt thứ ba đóng vai trò là giáo viên bộ môn giáo viên bộ môn của tôi của lớp 1 ở đây tôi ví dụ tôi là giáo viên môn lý đi tôi xem vào là giáo viên môn lý dạy lớp 1 xem là như thế nào ta đăng nhập lần đầu tiên người ta cũng phải đổi mật khẩu đây là giáo viên bộ môn giáo viên bộ môn của cái lớp mà lớp 1A1 cũng hiện hết các môn của lớp 1 A1 Đấy. cũng hiện hết thế thì tại cái um, giao diện của người quản trị đấy giao diện của người quản trị đấy, thì ta mở ra này ta xem các kênh này thì ở đây tôi có thể cho là ẩn ẩn kênh này rồi là ẩn kênh này ta sẽ ẩn kênh ví dụ ẩn kênh này ta chỉ để đúng duy nhất một cái kênh chung thôi đây ờ, ẩn kênh thì bên giao diện của giáo viên bộ môn ta thở lại hay refresh lại ở đây là giáo viên giảng dạy môn lý giáo viên giảng dạy môn lý bên này là ẩn tuy nhiên sang bên này thì là không ẩn do vậy là ta sẽ ẩn giáo viên bộ môn ta phải ẩn hết các môn mà mình không giảng dạy chỉ để lại cái môn nào là giảng dạy thôi ví dụ như tôi đang dạy môn lý thì tôi phải ẩn tất cả những cái môn khác Đấy, tôi ẩn tiêu này Rồi, tôi ẩn tôi đây tôi ẩn và vâng, tôi refresh lại một lần nữa à kênh à, sáu uh, kênh đã bị ẩn rồi ở đây chỉ còn môn lý của mình với cái kênh chung Đấy, kênh chung và cái môn lý thế bây giờ là đối với giáo viên môn lý ta chỉ quan tâm đến cái à, cái môn mình dạy thôi Đấy. còn giao diện của học sinh thì ta thấy đấy giao diện của học sinh thì ta thấy là vẫn quan sát được tất cả những môn khác sẽ quan sát được tất cả các môn giao diện của giáo viên bộ môn tao phải ẩn tất cả những cái môn khác chỉ để lại môn chính của mình thôi còn giao diện của người quản trị sẽ hiện toàn bộ tất cả các lớp à, các môn Đấy, như vậy là tất cả các môn này tao đây thì à, đây là toàn bộ các môn trong à, trong trường này cái người quản lý là người ta sẽ có trách nhiệm là quản lý những cái à, thông thông tin này được giao quản lý phụ trách sẽ quản lý thông tin này thế thì à, đối với cái môn à, bây giờ đối với giáo viên chủ nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm à tại những cái lớp học thì người à, à, quản lý cũng phải là thêm mã à, ban giám hiệu vào đây ví dụ tôi cũng là là thêm ban giám hiệu đây tôi thêm ban giám hiệu vào đây ví dụ thêm hiệu trưởng hiệu phó giả sử như ở đây là giáo viên chủ nhiệm là giáo viên môn hóa chẳng hạn thì tôi thêm vào đây để là người ta sẽ theo dõi tôi thêm Đấy. như vậy tất cả những cái gì bây giờ ta thử vào kênh của ta vào trong hiệu trưởng xem thế nào ạ teams microsoft com ở đây tôi sẽ lấy uh, của ví dụ hiệu trưởng này và mật khẩu mật khẩu đấy thành như vậy tại ờ, tại ờ, giao diện của hiệu trưởng là sẽ vào được là tất cả những cái, cái ờ, môn học hoặc là lớp học ta cũng sẽ vào giống như là của cái người mà được giao quản lý tổ chức cái lớp học ví dụ như là bây giờ là tại giao diện của giáo viên tại cái phần của giáo viên giảng dạy môn lý đấy thì bây giờ là giáo viên sẽ à, ví dụ là bắt đầu là tổ chức một cuộc họp ví dụ đấy à, tại à, giao diện của giáo viên ví dụ người được giao à, người được giao à, là quản lý là cũng à, là là môn toán môn toán đấy. người được giao là môn toán thì bây giờ môn toán sẽ tổ chức dạy sẽ tổ chức dạy tiến hành là ừ. họp ngay của cái ờ, của môn toán thế thì uh, tại môn lý thì sẽ không có và tại môn uh, lý cái giáo viên giảng dạy môn lý thì sẽ không có uh, tại uh, cái giao diện ở tại cái chỗ kênh của học sinh tại cái phần của học sinh thì sẽ thấy là đây sẽ là đang có một cái cái cuộc họp về môn toán đấy của môn toán thì mình sẽ vào vào để học thì sẽ tham gia để học chưa tham gia này chưa tham gia này sẽ tham gia để học đây là giao diện của học sinh thế còn à, tại cái giao diện của đây là học sinh học sinh đã, đã, thấy là đang à, diễn ra cái cuộc học à, đây là người à, đây là của à đây của hiệu trưởng hiệu trưởng cũng sẽ tham gia vào cũng sẽ tham gia vào hiệu trưởng tham gia vào này giáo viên môn à, học sinh tham gia vào và giáo viên bộ môn thì sẽ không thấy à, đương nhiên sẽ sẽ thấy nhưng không quan tâm đến vì mình chỉ quan tâm đến môn lý của mình dạy thôi